Xin chào các bạn nhé Vâng thì à, ngày hôm nay mình hiện tại đang có những chiếc Samsung Galaxy S20 Plus Đó thì à, lâu lắm rồi không có Samsung gì về mà hay hay làm clip cho anh em hoặc là có về thì số lượng nó ít quá làm clip nó cũng không bó không trực quan thì à, đợt này ấy, mình về rất là nhiều cái dòng máy này và ngày hôm nay thì mình đã cố gắng mình dồn đủ các màu gần như đủ các màu thiếu mỗi cái màu đen thôi để mình làm clip cho anh em để anh em thấy hình dung vâng thì uh, clip như mọi lần mình làm thôi nó vẫn là cách hướng dẫn em cái chọn mua những chiếc máy này thì hiện tại những chiếc máy này đang rất và giá đang rất là tốt rồi nhá giá chỉ hơn 10 triệu một chút xíu thôi và đây là những cái bản 5G đến từ Hàn Quốc đặc biệt rất là đặc biệt thì đây là những bản 5G sử dụng chip đến từ Hàn Quốc thì sử dụng chip Snapdragon sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 865 đó là cái điều đặc biệt thì mỗi năm thì mình làm clip giống như S10 hay S15G ấy thì những cái bản đấy nó toàn dùng Exynos còn Hàn Quốc là tổng dùng Exynos mà Snap thì chỉ dành cho thị trường Mỹ này Nhật Bản và Hồng Kông thôi nhưng đây lại là những chiếc sử dụng Snap Snapdragon 865 mà lại của Hàn Quốc nhé đó thế là anh em nào thích máy Hàn Quốc thích chiếc Snap thì đây là một sự lựa một sự lựa chọn mà mà xứng đáng để cho anh em lựa chọn thì đây là những chiếc máy này thì hiện tại bên mình đang bán rẻ thôi giá chỉ hơn 10 triệu một chút hơn 10 triệu một chút thôi nhé và bây giờ là tháng 4 của năm 2022 thế nên là anh em nào xem clip này mà về sau ấy thì anh em cứ vào website mình để cập nhật giá chính xác hơn và bây giờ thì mình làm là giá hơn 10 triệu đấy có thể một thời gian lâu nữa sang năm anh em xem nó chỉ còn có vài triệu thôi đấy là anh em cố gắng anh em vào website mình xem anh em xem giá chính xác nhé đó thì ờ, sản phẩm này thì uh, nói thật với anh em là hiện năm mấy năm gần đây ý, thì điện thoại của Việt Nam nó đang được hỗ trợ nhà nước đang được hỗ trợ không mất thuế nhập khẩu thế nên là giá điện thoại Việt Nam rất là rẻ ví dụ như là iPhone 10 iPhone mới chẳng hạn ở Việt Nam giá rất là cạnh tranh so với các nước trong khu vực thậm chí Việt Nam còn rẻ hơn thế nên là những cái sản phẩm này ý, thì ờ, máy cũ nó mới là rẻ thôi chứ máy mới thì nó không hề rẻ chút nào đâu đó thì anh em bây giờ là anh em lựa chọn máy cũ mà cần cấu hình cao cần flagship của Samsung thì anh em có thể cân nhắc sản phẩm này thì uh, số lượng máy đợt này bán trên thị trường nó cũng không nhiều hàng nhái như mọi năm nó cũng không nhiều nhưng mà mình vẫn muốn làm một clip để hướng dẫn anh em có chọn mua cho đúng nhất bởi vì những sản phẩm này mà hàng nhái thì giá ít rồi nhưng mà sợ nhất là cái hàng mà dựng lại cái hàng mà thay thế lắp lưng thay thế vỏ hay là sửa chữa trên bên ấy nó rất là nguy hiểm thế nên là anh em cứ xem clip này để anh em lựa chọn cho mình một cái chính xác nhất nhé chứ không phải là bằng tiền bên mình mà lại mua phải cái máy mà dựng lại hoặc là bằng tiền thêm rẻ hơn thậm chí rẻ hơn một vài triệu mua cái máy sửa rồi thì nó không bỏ hỏng đi hỏng lại nó mất thời gian lắm bởi vì đây là những chiếc flagship giá trị của nó không hề rẻ một chút nào cả mà cấu hình nó cao đó thì anh em cùng xem clip nhé thì việc đầu tiên để chúng ta có thể lựa chọn được một chiếc IS 20 5G Hàn Quốc chuẩn nhất thì là chúng ta trước mắt thì chúng ta cứ xem về, về hình thức trước bởi vì đây là chiếc máy cũ cho nên chúng ta có thể hoàn toàn được bóc ra và chúng ta xem về hình thức thì những chiếc S20 5G đến thị, trường Hàn Quốc ấy, hay là đến những thị trường quốc tế ấy, thì nó đều như này về hình thức nhé nó chỉ có 6 màu thôi thì ở trên này mình có 5 màu cái màu đen xì thì mình không có ở đây nhưng mà anh em cứ xem hình dung trên mạng là có hình màu đen xì nhá thì nó có cái màu xanh như này này đó đây là màu xanh đậm màu xanh màu lưu đậm nó có màu đỏ này thì CDS 20 rất là màu mè luôn đấy nó có màu xám này thì đây là cái màu mà cơ bản nhiều người không mua màu đen xì mà hay mua màu này hơn này đấy, màu xám đây là màu xanh blue à màu xanh blue mà hay là gọi là sky blue ấy màu xanh đây thì là navy blue này đây là sky blue này đó thì đây là màu xanh nhẹ đó, đây màu xanh đậm mình cứ gọi như vậy đi và cuối cùng là màu trắng đó đen xanh đậm đỏ xám xanh nhạt và màu trắng là S20 nó chỉ có những cái màu như thế thôi <coughs> tức là khi anh, khi anh em đi xem ấy thì anh em có lưu ý là chỉ có những màu như vậy đó để mà mình có thể phân biệt được chuẩn là S20 Plus hay không đây là S20 Plus nhé hay không chứ không phải là cái việc mà chúng ta đi xem là có cái màu hồng mình chưa nhìn thấy màu hồng bao giờ đấy chẳng hạn thế là không không không không phải bởi vì có thể là nó sẽ là hàng nhái hoặc có thể là sẽ là S20 có thể là máy khác đấy Đấy, thì S20 nó chỉ có 6 cái màu như vậy thôi đấy, Theo công bố của nhà xuất là chỉ có 6 màu như vậy thôi Còn những cái màu về sau thì mình không rõ Đấy mình nói thật là như vậy nhá đó thì những cái sản phẩm này ý, thì cấu hình của nó bao giờ sẽ là 256GB và 8GB nhé bản 5G chiếc smartphone gần 865 đây thì đầu tiên là chúng ta cùng xem về cái màu sắc đã như thế đã là chúng ta có thể mua online ví dụ như chúng ta bỏ người bán chụp bảo ảnh chúng ta xem liệu có phải là chuẩn màu như thế không nếu đúng màu thế thì ok nhé đến bước tiếp theo thì trên lắp lưng là chúng ta nhìn thấy màu rồi chúng ta nhìn thấy một cái dấu hiệu nữa là chúng ta nhận biết thứ nhất là cái quan trọng nhất ấy thì đây là những chiếc máy mới bán thương mại bình thường không phải máy refurbit cũng không phải là máy trả bảo hành thế nên là nó sẽ có dãy số series ở dưới này thì nếu mà những chiếc máy thương mại bình thường hiện tại mình chưa có bản trả bảo hành hay bản đấy là mình không rõ chắc không có đâu Đấy, thế nên là khi anh em mua thời điểm bây giờ anh em mua những chiếc máy này mà trên số trên lưng của máy nó không có số series ấy, không có dãy số như này là số eBay ấy thì nó hoàn toàn là lưng thay, lưng fake. Những cái máy này đã bị mở rồi thì anh em có lưu ý nhé nếu không có số series thì anh em có thắc mắc ngay nhà bán hàng. Người ta giải thích thỏa đáng thì lấy không giải thích thỏa đáng thì thôi. Tốt nhất là như vậy. Đây là những bản thương mại thường nó sẽ có số series này. Đó, nhìn thấy Con nào sẽ có và sẽ trùng với máy nhá. Đó, màu đỏ hơi khó nhìn tí nhưng nằm ở khu vực này, màu xanh đậm cũng hơi khó nhìn tí nhưng sẽ có nhé đó thì là đấy là phải có và tiếp theo nữa là trên lắp lưng của máy nó chỉ có duy nhất một logo của Samsung thôi đây Samsung đây Samsung đây này ngày xưa thì có thêm chữ Galaxy nữa ở máy Mỹ nhưng mà bây giờ thì dưới này là Samsung hết trên này nó không có gì cả Đó, ngày xưa Samsung hay in đây nhưng bây giờ không phải đâu nhá nếu thấy con máy nào S20 mà in đây thì không phải này in đây không phải in đây không phải mà chỉ in dưới này thôi và cái mực in của nó là in bên trong in khác là laser bên trong chứ không phải in bên ngoài hàng fake nó hay bị in bên ngoài và hàng fake rất là nhiều thông tin ở đây ví dụ như số series này uh, nơi sản xuất này các thứ là hàng fake nó sẽ in đây nhưng hàng Hàn Quốc chuẩn là không có đâu nhé ví dụ hàng Việt Nam thì có thể in ở xuất hàng Mỹ có thể in ở xuất nhưng hàng Hàn Quốc chuẩn thì sẽ không in ở xuất mà chỉ in duy nhất là số email đây thôi email mà sẽ đi mình nhập là email nhé đó và trên này chỉ Samsung thôi mà Samsung in chỉ bên dưới số email của in chỉ bên dưới nhiều cái hàng fake nó in bên ngoài in trên nhiều khi cảm thấy là chúng ta sẽ cạo cạo là mất chữ Samsung luôn mà Samsung ấy cái chữ Samsung này logo Samsung này thì nó sẽ có màu tương đồng với lại cả màu lắp lưng đó nhiều khi đi mua ờ, lại màu lại màu bạc đa phần là in bên Trung Quốc hàng làm hàng phách lại nó in thành màu bạc à, mà in bên trên hoặc là in bên dưới thì vẫn là màu bạc nhưng mà nó đây là màu tương đồng như ví dụ ở đây chiếc màu trắng thì nó sẽ là màu trắng đậm hơn một chút để chúng ta nhìn rõ chữ Samsung đó hay là màu xanh nhẹ chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu xanh nhạt này màu xanh nhạt đấy chúng ta sẽ nhìn thấy là cũng có cái màu xanh nhạt đây hơi ngả trắng này cái màu xám hoặc là màu đen thì nó sẽ thành cái màu là màu hơi bạc nhưng nó vẫn ngả sang cái màu xám một chút đó, màu đen cũng tương tự như vậy nhé hơi ngả đen một chút màu đỏ thì chúng ta sẽ màu nhạt hơn chúng sẽ ngả sang màu đỏ này màu xanh đậm thì chúng ta là màu xanh đậm này đó là các bạn lưu ý nhé là khi khi mà ta nhìn lắp lưng thì chúng ta đã nhận như vậy là chỉ cần nhìn thôi nhìn qua ảnh thôi là chúng ta đã nhận ra được cái vấn đề là có chuẩn hay không rồi đúng không rất là dễ đó tiếp theo chúng ta sẽ nhìn khu bên trên khu quan trọng nhất là khu camera này thì chiếc máy S20 S20 Plus thì nó chỉ có bốn camera thôi nó không có một nó không có camera 100 nhân giống như S20 Ultra Đấy, camera nó vừa phải Đấy, cục camera nó nằm trên này nó gồm có ba camera nằm đây một camera, tele thì nằm ở chỗ này nhé phía trên góc này sẽ là đèn flash màu trắng phía dưới này nó sẽ là mic thu âm của camera dưới này phải có mic thu âm của camera nó sẽ có một cái lỗ nhỏ nhỏ tròn tròn đây còn những cái camera này như này khi chúng ta cầm trên tay lên đấy là hình ảnh nhé còn khi chúng ta cầm trên tay lên này đó chúng ta có thể nhìn thấy là ống ba bốn cái ống kính này không ống kính nào giống ống kính nào luôn bởi vì bốn ống kính có chức năng khác nhau thì ví dụ như cái trên này nhá chúng ta sẽ nhìn thấy nó có một cái thấu kính to sau đó bên trong có thấu kính nhỏ này cái bên dưới này chỉ có một cái thấu kính to thôi viền xung quanh rất là đen cái bên dưới này cũng có một cái thấu kính to nhưng mà cái viền xung quanh lại nhỏ hơn cái bên trên đó cái bên này cũng có một cái thấu kính to nhưng viền trong bên trên nó nhỏ tiếp nữa đó, thì cái camera nó phân biệt vậy không ống kính nào giống ống kính nào hàng fake nhá hàng fake nó không làm được đen như này đâu mà nó hay làm hàng giả nó chỉ có một camera thật thế này thôi còn bên dưới này nó đều là camera giả hết nó chỉ là cái hình ảnh thôi như đây là camera chuẩn khi chúng ta bật camera chúng ta có thể bật ờ, ba nhân năm nhân chúng ta chia đi nó sẽ hoạt động các camera khác nhau góc rộng vậy đó, đóng vai trò như vậy còn đây là đèn flash nhé còn phía dưới này là mic thu âm này thì mic thu âm nó sẽ là một cái lỗ tròn khuyết vào bên trong cái phần phần phần phần phần thủy tinh ở đây phần phần kính ở đây và nó sẽ sẽ có màng chắn bụi màu đen nhé màn chắn bụi này thì nó chỉ là màu đen thôi các camera khác đều vậy mà các cụm camera khác thì nó đều là màu đen hết đó chứ không phải cái màu theo màu của máy đâu nhé như con nó chín luôn nhé không phải mà là cái là đen hết đó mọi người lưu ý anh em lưu ý như vậy nhé đó, thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhìn tiếp vào cái viền này này chúng ta sẽ nhìn vào cái viền camera ở đây đằng sau lưng này thì đa phần là sẽ có màu tương đồng với viền ở lưng viền máy này ví dụ như là màu xám nhé đó, chứ nhiều khi chúng ta mua toàn là viền màu bạc thì nó không phải rồi đúng không hoặc viền nó khác màu đi cũng không phải nó bị thay rồi đó viền camera này nó đa phần nó sẽ có màu tương đồng với màu viền của máy này màu trắng này Đấy nhá. Rất là dễ nhận biết đúng không? Khi chúng ta nhìn về camera. Và bây giờ chúng ta cầm một con máy trên tay, đấy là chúng ta sẽ nhìn qua ảnh nếu chúng ta mua online. Còn nếu mà chúng ta mua trực tiếp nhé, chúng ta cầm một máy trên tay, chúng ta cùng vuốt cái viền này này. Đó, thì nó rất là ăn khớp với cả viền máy luôn, nó hơi cộm nhẹ nhưng mà nó chỉ cộm nhẹ thôi nhá, nó chỉ đúng cái kiểu là <clears throat> là cái nó được bo các góc ấy. hơi cộm nhẹ thôi cho nên nó hơi sắc sắc ấy. hơi gồ ghề nhá thì chắc chắn là bị thay đấy. Đó, chúng ta sẽ vuốt các điều viền xung quanh rất là đều nhé vì vuốt chỗ nào nó giống chỗ nào thôi rất là đều thì nó chuẩn nhé còn nếu mà chúng ta xoay kỹ xoay kỹ cái màu này hơi khó nhưng cái màu trắng này ạ chúng ta xoay kỹ nhé những cái mép này chúng ta thấy có một cái vết nhựa nó bị cắt vào hoặc có một cái dấu hiệu gì đó như không đều không đều cái bên này thì chứ máy nó bị cạy ra và giá lại keo rồi đó hoặc là chúng ta có thể bóp bóp cho nó có bị bầu bập bùng hay không nếu nó bập bùng thì chứng tỏ cái máy nó bị cạy rồi hoặc là chúng ta cái máy nó bị mất keo rồi đó, và khi cái máy nó bị uh, mất keo ấy thì chắc chắn là nó đã bị can thiệp vào rồi hoặc là dùng quá lâu quá cũ rồi hoặc quá nóng rồi thì chiếc máy này chúng ta cũng tránh là hoặc là mua rẻ rồi thì mua đấy hên xui đó. Ờ. đó ờ, thì chúng ta mua đó. Ờ, đấy nhá đó, nhìn, nhìn xung quanh cái lưng như vậy thì trong thời gian đấy chúng ta có thể nhìn theo cái viền này nữa chúng ta sẽ nhìn theo cái viền này chúng ta nhìn thấy cái viền này nhé xem là cái màu của nó có đồng nhất hay không đó những cái phần nhựa nhé những cái phần nhựa ở trên chân sạc cái phần nhựa khu vực chia cái viền thành ngang ten sóng vào cái viền nhựa này là viền kim loại đó cái nhựa này là cái nhựa này xem nó có đều màu không đây ví dụ màu trắng này màu xanh này nó sẽ màu khác nhé đó xem nó có đều màu không cái chân sạc mấy cái này nhé nó là một khối nhựa mà. chứ nó phải đều màu nhé đây. Đó. nó phải đều màu nhé đây, màu đỏ này chúng ta phải xem nó có đều màu hay không đúng không nhưng con này mới đẹp nó còn nguyên cả cái siêu việt đây này đó nhưng mà chúng ta phải xem nó có đều hay không nhé đây màu xanh này đó cũng phải có cái nhựa đều vào thì mới chuẩn nhân tiện thì chúng ta sẽ xem thử cái loa này đấy, nó có cắt đều không nó phải đều tóm tắp nhé Nhưng nhiều khi nó phun lại sơn đấy thì nó sẽ hơi gồ một tí đó nhưng mà đều nhá cái lỗ mic này phía này này cũng rất là đều này phía bên trên nó sẽ có cái chân cắm sim này hay là cái lỗ mic ở phía bên trên nó cũng phải đều nhá đó thì nó mới chuẩn nhân tiện thì cái việc chúng ta xem lại cái phím nữa chắc chắn nhé, không gồ ghề nhé, ấn đều nhau nhé. đó bởi vì đa phần nó đều với nhau rất là chắc chắn này phím nguồn à phím bit bài này đó nó chỉ có ba phím này thôi là phím bip ba là phím nguồn phím ra lệnh giọng nói và phím nguồn chung phím đó, rất là đều ấn rất đều nhé rất là chắc chắn nhé đó thì quyền là ok sợ nhất là trường hợp mà nó bị ờ, bị thay thế rồi hoặc là bấm quá nhiều nó bị lầy rồi đó nhưng bấm phải đẩy tích tách nhé và đều nhau nhé thì mới chuẩn nhé đó đó là viền và lưng máy nhé và bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên màn hình này thì uh, những flagship của Samsung ấy màn hình nó đều là màn hình cong màn hình đều là màn hình cong nhưng mà khi chúng ta chưa bật nguồn lên nhé chúng ta sẽ nhìn thấy như một khối luôn này đấy bởi vì cái màn hình rất là mỏng và cái màn hình là màn hình ờ, tấm nền nét rất là đẹp thế nên là chúng ta sẽ nhìn nó đen một cách tuyệt đối luôn chúng ta sẽ không nhận ra cái viền khi chúng ta tắt cái màn hình đi đó thậm chí cái camera trước sẽ làm rất là mờ này đó cái này là camera đục lỗ khi chúng ta bật màn hình lên như này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái viền này nó rất, rất là đều nhau cái viền dưới nó hơi dày hơn một chút xíu nhưng gần như không nhận ra nhé đó đây này con nào cũng vậy thôi đây này đó. máy nào cũng vậy thôi chúng ta sẽ nhìn thấy nhá rất là đều này đó. không có in bất cứ một cái logo hay không có in một cái gì cả vì nó rất là mỏng nhiều khi hàng fake là cái trên dưới rất là dày hoặc cái viền xung quanh nó giả làm cong thôi nhưng mà nó lại dày ra nhưng cái đây là cong thực sự luôn nhé đây này các mép cong thực sự chúng ta phải sử dụng này. đấy hàng fake thì không làm được việc này chỉ có hàng hoàn hình xịn của Samsung mặc, mặc dù làm cái màn hình của Samsung là rất là đắt còn lần vỡ coi như vứt cái máy đi đấy nhưng mà nó phải như thế nó là chuẩn còn camera đằng trước nó chỉ có một lỗ tròn như này thôi cái sản phẩm này thì nó là loa trong loa trong của nó nó sẽ là là là, là không có không có lỗ loa trong mà nó sẽ dùng la trong công nghệ mới chúng ta sẽ gần như chúng ta không nhìn thấy cái la trong ở đây luôn đó là chúng ta sẽ nghe được la trong nằm phía dưới này xong nó phát là âm thanh ở chỗ này nhưng mà chúng ta gần như không nhìn thấy cái viền đó S20 nó phải như thế nhé đó camera trước thì nó một xíu này thôi chúng ta nhìn kỹ thì nó hơi bóng bóng và nó thấu kính rất là đen nhé chứ không phải lộ camera đâu đó khi chúng ta mua chúng ta nhờ người ta chụp ảnh như vậy thì nhân tiện chúng ta sẽ phải kiểm tra cho cái viền nó có đều không cái viền nó có bị xước bên trong hay không và chúng ta cũng sẽ nhắm mắt rồi chúng ta vuốt này nó tương tự như cái lưng ấy nó rất là mịn luôn bởi vì được phay cắt rất là đẹp khi chúng ta vuốt gần như không có cảm giác bị cấn tay đó, khi chúng ta mua vậy chúng ta nhìn kỹ các mép này xem có đều không bóp vào nó bị bùng không nếu nó mà bùng ấy thì nguy hiểm nha đó, khi chúng ta cầm trên tay rồi đó. nhìn qua hình thức như vậy là chúng ta có thể nhận được là liệu nó có chuẩn hay không đó còn khi mà chúng ta có thể là chúng ta mở khai sim đây đây là thì nằm ở trên là nó khai sim này cái cuối cùng chúng ta mở khai sim là chúng ta xem quỳ bị đổi màu không mà quỳ đổi màu nó rơi vào nước rồi Đấy, ta mở khai sim ra nhé đây bằng hai sim là thì cái này là dưới lắp sim trên lắp phải nhớ là con này nó không lắp hai sim đâu một nhiều người hiểu lầm là máy Hàn Quốc có hai sim nhưng không người Hàn Quốc người ta chỉ dùng một sim thôi chỉ có Trung Quốc Việt Nam Hồng Kông thì mới có máy hai sim đây còn đa phần các nước khác nó chỉ dùng một sim thôi nhá thế nên là máy này là lưu ý là máy Hàn Quốc này chúng ta chỉ dùng một sim thôi chứ không phải chúng ta mua về chúng ta dùng hai sim đâu nhé đó thì ở đây là chúng ta sẽ mở cái này ra này chúng ta sẽ nhìn được cái quỳ ở chỗ này đó. cái này là trên camera thì không nhìn đâu nhưng mà mình hình dung cho anh em lại nhìn chỗ góc đấy chúng ta sẽ dùng một cái điện thoại khác cho nên phóng đèn vào lát vào đây đó, để chúng ta nhìn nhé đây này đó chúng ta có thể nhìn thấy quỳ màu trắng không nó nằm ở dưới mép bên trên màn hình đó cái màu hơi trắng này này Đấy, nhìn đâu nó sẽ là quỳ màu trắng tinh nhé chứ không phải là quỳ màu à, trắng xong có những đường à, cắt màu tím đấy nhé mà đây là quỳ trắng tinh thì nếu mà chúng ta xoay nó không phải là màu trắng mà là màu đỏ ấy, thì nó bị vào nước rồi nhé đó, nó không phải màu trắng mà nó là màu đỏ thì vào nước rồi còn nếu thôi bỏ không lấy hoặc không có quỳ thôi bỏ không lấy nhé không quỳ người ta tháo là ta bóc quỳ rồi đó nó phải có quỳ màu trắng ở chỗ góc này ở chỗ này này cái phía này nhé cái phía này này đó nó có một cái màu trắng trắng này chúng ta có thể nhìn đâu đó phải chuẩn có quỳ như thế nhá đó thì nó mới là là là là là chưa bị bóc thế nhiều khi trường hợp chúng ta thấy không có quỳ là một này trường hợp thứ hai chúng ta thấy quỳ nó thành màu tím này màu, màu đỏ này thì trường hợp đấy là bị vào nước là màu đỏ càng sẫm thì vào nước càng đậm màu hồng hồng thì bị hơi nước thôi nhưng màu đỏ sẫm là vào nước càng đậm đó lưu ý là như vậy nó phải vì như vậy thì bây giờ chúng ta đã xem được bên ngoài các thứ ok hết rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xem bên trong mở máy đầu tiên thì chúng ta sẽ vào phần mềm test của Samsung đó là sao thăng không sao thăng để chúng ta test áp suất bởi vì đây là những flagship của Samsung ấy thì nó phải có áp suất thì mới chưa bị tháo thậm chí là bây giờ bị tháo ra người ta cũng dán lại áp suất được rồi nhưng tôi thôi tốt, tốt nhất chúng ta cứ test còn áp suất là cứ xác định 80 phần trăm là ngon rồi đúng không chúng ta vào phần sao thăng không sao thăng nhé đây chúng ta vào cái sensor này đây là test cái cảm ứng test màn hình các thứ nhưng mà chúng ta vào sensor để ta xem áp suất nhé thì đây là cảm biến này đó chúng ta nhìn cái phần à, cảm biến áp suất này barometer sensor này chúng ta là 1021 này đó xong chúng ta ấn màn hình thật mạnh nhá ấn dùng hai tay để ấn nhá đó nếu áp suất nó nhảy lên ví dụ như đây 21 nó nhảy lên tận 78 này thì con này là áp suất rất là mạnh như máy mới luôn này nhiều khi nó nhảy một cái hai cái cũng được nó là còn áp suất nhưng con này gần như mới nó nhảy áp suất rất là mạnh này đó ví dụ như mình tháo cái sim đấy tháo cái sim vào thôi là ấn vào nó không tác dụng nữa rồi bởi vì nó hỏ nó đâu đúng không Đấy, tháo cái sim lên như này thôi Đấy. đó ấn nó gần như không tác dụng luôn Đấy. nó thả này nhá Đấy. đó bây giờ hơi để hờ hờ thì nó nhảy nhẹ đúng không nhưng để hẳn này đó, ấn không tác dụng luôn đó này nó áp suất rất là ngon để hờ hờ đấy nhá để hờ này đó nó vẫn nhảy được này đó chung là áp suất rất là ngon này bởi vì khai sim này nó có cái răng này răng đèn áp suất ra xuống nước này đó khi thế này này thì chúng ta sẽ hoàn toàn là nhúng được nước bình thường chúng ta hoàn toàn nhúng được nước bình thường luôn nhé rất là tiếc là mình chưa kịp chuẩn bị một cái khay nào để nhúng nước ngày trước mình có một cái khay đây nhưng không biết vứt đâu dọn nhà vứt đâu mất chứ không thì mình sẽ nhúng nước cho anh em xem luôn con này mình tự tin nhúng nước hoàn toàn bình thường mà thậm chí ngâm trong vòng 10 phút được đó đây anh em nhìn nhé đó nó nhảy áp suất như này là nhúng nước độc chúng ta test còn áp suất ok chúng ta chốt thôi 80 trăm đúng không rồi đó. còn tiếp theo chúng ta kiểm tra tiếp vào bên trong như trường hợp nó dựng lại nó sẽ sẽ giữ được áp suất đấy nhưng mà cứ kiểm tra tiếp thì ở đây mình sẽ cài cái phần mềm phone info à quên tiếp nữa cái này cho chuẩn này sao thăng không sao thăng nha ờ, không sao thăng đây này những cái này là chúng ta sẽ test là rung cảm ứng camera trước camera sau màu sắc màn hình sẽ bị ám ối không nhá cái này thì mình không nói nhiều nữa bởi vì anh em tự test nhé nó mất thời gian ở trên clip nhiều đây nhưng mà sao thăng không sáu thăng này nó sẽ ra dãy số email ở đây đó chúng ta lật sau lưng lên ở chỗ này này con màu xanh nó khó nhìn lắm thôi đấy màu trắng đi nhỉ đây màu trắng nó dễ nhìn như này này đó chúng ta phải nhớ nhá đó 15012 đó chúng ta nhìn nhá chúng ta ấn sao thăng 06 thăng này đó và cái bỏ cái gạch ngang ấy nhá sẽ là như này trùng ebay luôn đó phải trùng ebay nhá không trùng ebay không có ebay có thể là hàng thay lắm lưng hoặc là ngon thì hàng chả bà hành là à, hàng hàng hàng hàng, hàng, hàng uh, còn đã phải có email và có email là phải trùng còn nếu có email mà không trùng thì lắp lưng bị thay rồi hàng dựng 100 trăm rồi đó email phải trùng nhá là cái nhất cái tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái phần mềm xem như vậy ok rồi đó à, cùng xem xem là bộ nhớ cái thứ xem như nào còn phần cái đặt chăm sóc pin này này chúng ta sẽ nhìn đúng cấu hình hay không bộ trong là 256 g này bộ nhớ là ô con này là 12 hai ram ô con này 12 hai ram này sợ thì mà có khác không tại vì là mình nhập rất là nhiều máy về thì như cái con này này đó con này thì mình thấy nhá ờ, con này thì mình thấy là đây này ô 12 ghi hết này 12 ghi thế con này không phải 8 ghi mình cứ nghĩ là 8 ghi nhưng nó là 12 ghi đấy thì con quá chip Snapdragon 8 4 865 mà RAM là 12 ghi ô 12 g này đó chúng ta cùng kiểm tra nhá là chúng ta sẽ thấy ram là 12 g này à chắc là mình nhầm con S20 thường vậy S20 đúng rồi S20 thường là 8 g đây là 12 g đó chúng ta cùng kiểm tra nhá bộ cho trong là 256 g 12 g này nếu mà chúng ta thấy bộ cho trong là 512 hơi hiếm ấy nhá gần như không có đâu hoặc là thấy chúng ta thấy bộ trong là 64 g hoặc thậm chí những máy fake nó còn là bộ trong là một t thì chúng ta lên bỏ đừng có lấy nhá đó đã chuẩn là 256 256 như thế này 12 g đó còn bây giờ có cái phần mềm là ở đây mình đã có cài sẵn này đó thì cái này phần cài đặt thôi nhưng phần mềm này cài ngoài nhé cài ngoài trong Google Play thì không có đâu chúng ta phải lên APK Pui để chúng ta cài có cái phần mềm là Phone Info này cái này thì nó không mang tính tham khảo thôi nhưng mà cũng thấy khá chính xác đấy mình làm trong nghề nhiều thì mình thấy khá chính xác khá chính xác luôn nhá đây này đó là cái phần ngày sản xuất ở đây thì ở đây chúng ta sẽ thấy tên máy nó là G98N đúng không S20 Plus 5G này đây này ở đằng sau ấy à đằng sau con này nó không không in cái tên modem máy nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy trong phần à, cài đặt nó sẽ là g trên n này quan trọng nhất là chỗ này thì ở đây chúng ta sẽ xem được ngày xuất xưởng nhé ví dụ như là những chiếc máy này đều xuất năm 2020 chuẩn nhà xưởng chứ chúng ta nhìn thấy ngày xuất năm 2019 thì chúng ta hơi nguy hiểm bởi vì là lúc 19 thì gần như chưa xuất con này đó chúng ta sẽ thấy vi phạm bảo hành gần nóc nghĩa là chưa rốt cho tiếp gì nó sẽ là không nhân không nhé không nhân không này đó. tổng quan nhá vào phần tổng quan đấy không như không nhưng cái quan trọng nhất ở đây này để biết máy có bị dựng nhé đó là cái phần dưới cùng là phần màu sắc của bộ bên trong bộ trong nó sẽ không báo nhưng nó sẽ báo màu sắc ví dụ hai cái màu xanh đây nó sẽ ghi là blue này nó không ghi là xanh nhạt hay xanh đậm nhưng sẽ ghi là blue này màu đỏ sẽ ghi màu đỏ này đó, màu gray này màu đen nó ghi black nhé màu gray này là màu xám này đó hay là màu trắng này đó là phải chuẩn còn ví dụ như là màu đỏ mà nó ghi nó lại in ở trên này là màu xanh thì chúng ta cũng xem chừng đấy là máy thay thay thay vỏ máy dựng nhé đó phải chuẩn như vậy đó, chúng ta chỉ mang tính tham khảo này thôi đó. nhưng mà cũng thấy chính xác đấy tiếp nữa là chúng ta sẽ cài thử cái phần mềm CPU chúng ta xem là cái CPU của nó có chuẩn hay không nó là CPU Mediatek thì vất mẹ đi bởi vì đó là fake đó nó phải CPU là ví dụ đây là Qualcomm Snapdragon 865 này Snapdragon 865 nhá mới là S21 5G S20 5G của Hàn Quốc nha đây đó con này nó gồm 8 nhân từ nhân 0 nhân 7 8 nhân đó tốc độ tối đa là 282,84 GHz nha đó, chip đồ họa Adreno 650 rất là mạnh đó. đó chúng ta nhìn thấy này Đấy đó. bản Hàn Quốc đây là một trong những cái bản rất là hiếm khi xuất sang thị trường Hàn Quốc ở sử dụng chip của Mỹ đó chúng ta mua rất là rất là hiếm để chúng ta có thể mua cái sản phẩm mà chip Hàn, Hàn Quốc hay chip của Mỹ như này đó còn về cái phần mà như như như đa phần là xuất sang Hàn Quốc thì đa phần nó bởi xuất nó được phân phối bởi nhà mạng thì chúng ta sẽ xem thấy nó có những ứng dụng của Hàn Quốc như thế này thì hoàn toàn những ứng dụng là xóa được nhé ví dụ như cái logo này là của nhà mạng SK Telecom thì phải đây có một số những logo của nhà mạng LGU cộng hay là KT này KT này đó là những máy Hàn Quốc phải có cái này nhé tại vì là ngày xưa mình có cái clip hướng dẫn anh em chuyển sang mã quốc tế ấy. nhưng mà bây giờ những Android từ 10 trở lên là mình sẽ không áp dụng được nữa thì những chiếc máy này không thể chuyển sang quốc tế được nên bắt buộc là phải có logo của nhà mạng như thế này đây đây LGU cộng này gồm ba nhà mạng giống như ở Việt Nam thôi Viettel, Vina và Mobifone thì Hàn Quốc nó có ba nhà mạng chính như là SK Telecom này, KT này hay là nhà mạng LGU cộng này thì những nhà mạng này chúng ta khởi động lại máy thì nó sẽ hiện logo nhé đây này, ví dụ ở đây mình sẽ khởi động lại con này này đây này đấy LGU cộng này đó nếu mà không có logo ấy thì là cũng phải lên xem Samsung hoặc bởi vì những sản phẩm này mình không mình thì hiểu rồi không thể là mình chuyển sang quốc tế được đấy nhá đây này. đó SKT này SK Telecom Korea Telecom đây này đó có mỗi logo năm tròn đấy em nhìn nhá đấy, logo khác là LG U cộng ngày xưa nó hiện chữ LG cơ thế là nhiều khi máy Samsung lại hiện logo LG nó mình cười lắm nhưng mà đây là LG U cộng thuộc tập đoàn LG nhá đó khi chúng ta khởi động như thế nhá đó S20 cộng 5G này đó đây cùng xem logo khởi động nhá này LG U cộng này đó. thì Hàn Quốc là bao giờ cũng sẽ có ba nhà mạng đấy chính để phân phối của những nhà mạng nhỏ thì mình không biết rồi mình không biết Hàn Quốc mình không biết mình chỉ biết ba nhà mạng thôi cũng giống như ở Việt Nam thì ngày xưa đã có thời gian điểm lên đến 8 nhà mạng tất cả hay sao ấy nhưng đến bây giờ chủ yếu là có ba nhà mạng chính còn cái nhà mạng như là uh, Đông Dương Telecom hay là uh, Việt Nam Mobile thì gần như là bây giờ là ít lắm ít người dùng lắm nên là những cái nhà mạng đấy thì nó không đủ khả năng là nó phân phối máy được nhà mạng lớn ở Việt Nam mà chưa phân phối được máy đúng không đó cái này khởi động hơi lâu tí nhá nhưng mà đại loại đây như logo SKT này SK Telecom Đấy. đều có 5G hết đó đều là như vậy đây ví dụ như là ừ, Korea Telecom này đây là KT là Korea Telecom ấy thì nó sẽ mỗi chiếc 5G thôi khi ta mua máy thì ta phân biệt được như thế nhé đó, thì hôm nay mình chỉ hướng dẫn anh em cách chọn mua một, cách mà đơn giản như vậy thôi mất khá nhiều thời gian của anh em nhưng mà anh em đúc ngắn gọn lại thì chỉ mất tầm 5 đến 10 phút để chúng ta có thể chọn được máy ưng ý mình làm dài dòng để cho anh em dễ hiểu thôi hoặc để anh em lựa chọn được mua cái máy chuẩn nhất sợ nhất là trường hợp anh em đi mua máy Hàn Quốc lại là chip MediaTek hoặc là anh em mua Hàn Quốc là lại lại lại lại bị rực rồi nó nguy hiểm cho anh em thì, thì um, cũng nhân tiện để tin tưởng anh em có thể mua hàng bên mình bên hàng bên mình thì hiện tại mình có địa chỉ tại 170 lạch chay website bên mình mình để dưới mô tả nhé là msm.vn anh em có thể đặt hàng ở trên đấy bên mình không đến hải phòng thì mình sẽ ship COD toàn quốc anh em anh em mình có hoàn toàn có trả góp đầy đủ nhé ship toàn quốc thì khi nhận hàng phải thanh toán mà khi ship thì mình bảo hành lên đến 45 ngày cũng như là 45 ngày lỗi mình đổi với khác còn bảo hành phần cứng sửa chữa lên đến uh, một năm có là những chiếc máy này đều bảo hành 12 tháng lỗi thì gửi mình mình sửa chữa thôi ngoài ra thì có những cái gói nâng cấp như là một đến một 12 tháng các kiểu ấy thì anh em có thể tham khảo anh em có thể để lại số điện thoại ở trên cái video này thì mình sẽ tư vấn hoặc anh em có thể đặt hàng trên website msm.vn thì mình sẽ tư vấn hoặc đặt hàng trên facebook là msm.vn luôn tiktok của mình cũng sẽ là msm.vn đó anh em có thể đưa câu hỏi mình sẽ giải đáp thắc mắc nhận hàng uh, mình còn nói lại là nếu anh em đặt hàng thì ở trên đấy và nhận hàng anh em phải thanh toán nhé bên mình bảo hành anh em hoàn toàn, hoàn toàn yên tâm ngày nay thì mình làm đơn giản vậy thôi cảm ơn anh em xem clip nhé chào và hẹn gặp lại anh em